Minh Toàn à, xin mến chào các chú anh chị Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại chợ Đồng Xuân và tầng này tầng thứ ba. Hôm nay Minh Toàn là xin giới thiệu đến các chú anh chị một số hình ảnh về chợ Đồng Xuân Đây là tầng 3 của chợ Đồng Xuân Đầy hàng về chơi Đồng Xuân thì à, bán rất là nhiều đồ Hiện có tầng 1 là bán các đồ à, giày dép, mũ, nón, quần áo Các cái hàng hóa khác và tầng 2 là chủ yếu là về quần áo, giày dép, vải lụa tơ tằm tầng 3 này thì ờ, mình toàn thấy là đồ của trẻ em là nhiều rất là nhiều đồ của trẻ em luôn không? Vâng, trong khu này thì đang còn ít kiosk lắm. Đấy, khu ngoài mới nhiều kiosk còn khu này ít kiosk. đây bên này này xem như nào có cái à, khu giàn phía sau chúng ta thử đi ra phía sau nhé.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 chị cắt có chuyện có ở đây khách mua lẻ thì ít khách mua buôn thì nhiều chuẩn bị dọn dọn dẹp rồi ở ờ, chợ mình mấy giờ nghỉ chứ nhỉ vâng. Sáu giờ đóng cửa sáu giờ đóng cửa rồi bây giờ đã là 4 giờ rồi Sáu giờ đóng cửa rồi cô này cô đã thu đồ để nghỉ ở đây chuẩn bị nghỉ rồi Đây, chúng ta xuống dưới tầng 2 xem. Thank you.

phiên sau không có gì có thêm trước này thôi thêm trước này và bây giờ chúng ta đi xuống ờ, xuống tầng 1 rồi. Wow, tầng 1 ờ, phải đi lối này rồi cái lưới trong này áo áo màu trắng đấy bao nhiêu tiền đấy em mua mua đi mua là mặc em mua mặc mua mặc là hai trăm tư hai trăm tư bán buôn là hai trăm hai Đây nhỉ? Nó còn bên này nữa. Bên trắng đây nó rẻ tiền đây, Trắng đây cũng trăm. Thì lấy trắng chơi nó rẻ thì không đắt một tí nào cả. Nhìn nó kia đẹp đẹp nó thôi. À, nếu mà lấy <laughs> đồ đẹp mà có tiền chơi cái điện thoại không phải hai trăm mấy thì đắt. Vâng, nhưng mà chưa chưa tiên mua chưa muốn mua lắm, nhìn áo đẹp quá. đường này đi đâu ấy nhỉ khu này là khu vải rồi mà ông chồng mất rồi nào cháu ơi khu này là khu bán vải rồi Đây, số điện thoại này. Thank ờ, you. ele. sau nữa là khu mà vận chuyển hàng hóa xuống vận chuyển hàng hóa xuống còn đây cũng là khu bán hàng ăn cái này bán hàng ăn Đây, tầng 2 của chợ Đồng Xuân phía sau nó chỉ có thế cái này thôi à, mình toàn sẽ có một số cái video thêm về chợ Đồng Xuân. Nếu có chú anh chị mà còn tâm thì à, rất mong có chú anh chị ấy à, đón xem thêm một số video ở trong kênh mà của chú anh chị đang xem. Đây là người đầu tiên được thông báo và xem những video mới nhất thì tôi mong cô chú anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh à, miễn phí để à, mỗi khi có video thú vị thì cô chú anh chị là được người được xem đầu tiên. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.